Trước hết, chúng ta cần phải tìm hiểu đề bài đã. Đây là bước rất quan trọng, đừng bao giờ các con bỏ qua. Đề bài ngày hôm nay là Tổ chức họp nhóm, trao đổi ý kiến về câu hỏi Em cần làm gì để bảo vệ môi trường? Vấn đề này là một vấn đề rất rộng lớn và trong khuôn khổ của một phần tập làm văn thì con ghi lại ý kiến thảo luận ra sao? Chúng mình cùng theo dõi. Trước hết, về yêu cầu khi các con họp nhóm. Các con sẽ bầu ra một người để điều khiển, một người làm thư ký để ghi chép biên bản cuộc họp. Còn với các con, khi con đang học ở nhà với cô cùng Toliha, con trong vai đấy luôn. Con vừa là người điều khiển cuộc họp, con vừa là thư ký ghi chép. Chúng ta đảm nhiệm cả hai vai trò, thế mới thấy con giỏi như thế nào. Và khi con đã vận dụng tốt rồi, đến lớp con sẽ thể hiện với các bạn một cách tự tin hơn. Cố gắng nhé! Yêu cầu tiếp theo con sẽ phải có trong một giờ học, đó là đầy đủ giấy bút để con ghi chép nội dung cuộc họp. Với đề bài này thì con cần nhớ nội dung của một cuộc họp. Nội dung cuộc họp này các con đang bàn về vấn đề mỗi người cần làm gì để bảo vệ môi trường. Như các con đã được biết, ở bài này chúng ta sẽ chỉ giới hạn một chút về môi trường. Môi trường mà chúng ta tìm hiểu hôm nay đó là môi trường sống, là điều kiện tự nhiên, xã hội, trong đó con người sống và phát triển. Nhưng bài hôm nay thì con sẽ chỉ tập trung tới môi trường tự nhiên của con người và chỉ đưa ra bàn trong một phạm vi nhỏ với những việc làm thiết thực của con đóng góp để bảo vệ môi trường thôi nhé.